À, xin chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tiếp tục lại giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu không tan mới nhất ở bên cửa sở tôi Đấy, mới nhất bên cửa sở tôi thì ờ, anh em đã theo dõi video thì anh em cũng đã biết rồi Đấy, thì ờ, bên tôi mới cho ra mắt cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tan Đấy, bộ hột tài xỉu cây Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu cây này cũng rất là nhiều anh em đã tìm và đã tìm và ờ, và muốn mua cái bộ hột tài xỉu này Đấy, nhưng mà anh em vẫn chưa tìm thấy có rất là nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ hột tài xỉu này Đấy, thì ờ, anh em chỉ có nghe nói thôi Đấy, thì ngày hôm nay tôi muốn ờ, chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu đó chính là bộ hột tài xỉu cây bộ hột tài xỉu cây này thì khi mà anh em đi lắc tài xỉu ấy cái bộ hột này nó đi rất là khôn Đấy, thứ nhất là đi khôn khéo này thứ hai nữa là anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được theo ý muốn của anh em đó anh em có thể lắc tài hay anh em lắc xỉu hay anh em giữ tài giữ xỉu thì anh em sẽ có cái cách lắc khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu cây này bên tôi thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao mà nó hiệu quả nhất nhé đó thì tẹo nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái à, bộ hột này nó đi như thế nào để cho anh em cảm nhận được cảm thấy được cái bộ hột này nó có đáp ứng đủ nhu cầu của anh em khi anh em đi chơi tài xỉu anh em lắc tài xỉu anh em sử dụng cái bộ hột này nó có thật sự nó hiệu quả hay không nhá đó. thì ờ, anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi khi mà anh em đến sân chơi thì tất nhiên là anh em phải thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu hay là những cái đồ chơi tài xỉu mà anh em mang đến nhá. thì ờ, cái video này cũng vậy thôi thì tôi sẽ thử cho anh em làm châm nước muối sợi đèn nhé trước tiên là thử cho anh em dọi đèn Đấy, bộ hột này thì cực kỳ xanh chín rồi Đấy, nhưng mà tôi vẫn sẽ thử cho anh em đấy cực kỳ trong luôn nhé cực kỳ trong luôn nắp nắp này cống nắp cống một xị à nắp ờ, sơn này băng keo này đĩa này Đó, đĩa này đĩa không tan đó thì đây tiếp tục là thử cho anh em nước quý à. đó anh em thấy không thì ờ, cũng giới thiệu luôn với anh em là ngoài cái bộ hột tài xỉu cây này bộ hột tài xỉu mới nhất 2021 này thì ờ, bên tôi còn có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác nữa nhé đấy thì anh em nào mà theo dõi cái kênh của tôi ấy đấy, theo dõi cái kênh của tôi hay là theo dõi những cái video của tôi thì anh em biết rồi đấy, bên tôi là chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu không tang mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được à, hoặc là anh em có thể là lắc cái hộp bộ hột để nó đi theo ý muốn của anh em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 cái lời tôi nói ban đầu đó là cái bộ hột này nó đi rất là khôn thì là anh em lắc tài xỉu anh em cũng đã biết rồi thì anh em nhìn qua cái cách đi của nó như thế nào thì anh em sẽ đoán được một phần nào đó của cái bộ hột tài xỉu này Đấy, nhá thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhá thì trước khi vào thì tôi sẽ thử cho anh em luôn cái cái độ đi đều của nó thì nói luôn với anh em này cái bộ hột tài xỉu cây này nhất nhất bộ hột này hoàn toàn không tang thứ hai cái cái độ đi đều của nó độ đi đều của nó là đi 5 năm năm ấy đi ờ, chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu cái độ đi đều của nó lên tới 80 đến 90 phần trăm đó và thứ ba nữa cái bộ hột tài xỉu này anh em có thể là lắc lắc tài lắc xỉu theo ý muốn Đấy, rút tài rút xỉu theo ý muốn nhé thì anh em xem video của người tôi tôi sẽ test cái bộ hột này để cho anh em thấy được anh em nào muốn mua thì anh em cứ liên hệ nhé Đó. thì trước tiên vào tôi sẽ lắc đều cái bộ hột này chịu này cái này tài 80 phần trăm là tài Đó, 3 4 5 80 phần trăm 90 phần trăm là xỉu 6 22 đó, 4 4 5 đó, 1 3 4 đó, bão tứ đúng không em bão tứ Đấy, thì anh em à, lắc đi đều Đấy, anh em cảm thấy ok rồi thì anh em à, thì tôi sẽ tiếp tục lắc cho anh em lắc cho anh em à, giữ cho anh em vài chén tài vài chén xỉu Đấy đưa cho em vài chân dài vài chân xỉu để anh em thấy được cái bộ hột này nó cực kỳ hiệu quả khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu nhé. Đấy, đang tài xô cho xuống xỉu này Đó, xuống xỉu này giữ xỉu này Đó, giữ xỉu này. tiếp tục giữ xỉu này anh em này hai hai bốn tiếp tục giữ xỉu một một hai một hai năm một một ba mạnh quá đấy cái chén đấy thì ờ, tôi lắc thì tụi tôi cảm nhận được là cái chén hơi mạnh nên là nó lên tài đấy. thì cái cách lắc mà anh em giữ tài hay là cái lắc anh em giữ xỉu thì nó đều có một kiểu lắc như vậy thôi nhá đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chờ tất cả anh em thì anh em nào mà đang làm tay cái hay là anh em nào mà đi lắc tài xỉu mà chưa có cái bộ hột tài xỉu ưng ý đi theo ý muốn của mình thì anh em cứ liên hệ với tôi và anh em có thể sở hữu cái bộ hột tài xỉu cây này anh em đi lắc tài xỉu thì nó sẽ là cái cách đánh mà nó hiệu quả nhất và cái cái cái mẹo chơi mới nhất hiện nay để cho anh em đi chơi nhé đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2021 này cho anh em đi lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng với tỷ lệ 7 đến 80 phần trăm video này làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em